trả lại nước glory,

xót sắc thôi rồi em cũng mất cho tình vui đầu một mình dục tình trong